các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày mậu ngọ, tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên thượng hỏa, kỵ tuổi, nhâm tý, giáp tý, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất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 khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sau lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sau dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sau ngũ hợp, tốt mọi việc. Sau sáu trong ngày gồm có sau thiên ngục, sáu mọi việc, sau thiên hỏa, sáu về lập nhà, sau thọ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tử, sau phi ma sát,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 ngày 30 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Vận trình ngày mới, người tuổi Tý bị cục diện Tý ngọ tương xung án ngữ, nên hôm nay được coi là một ngày nhiều khó khăn và vất vả với con giáp này. Bản mệnh phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá sức mình nhưng lại không thể chối từ. Đã vậy, tuổi Tý còn liên tục vấp phải những hành động gây khó dễ từ bạn bè, đồng nghiệp. Nguyên nhân đến từ những khúc mắc giữa cả hai từ trước đó. Bạn có tài nhưng lại kiêu ngạo nên làm mất lòng không ít cộng sự, thiếu sự kết nối với mọi người. Thủy hỏa bất dung, mối quan hệ của bạn và người ấy hay gặp trục trặc, dễ dạn nứt vì đủ chuyện lớn nhỏ. Những trận cãi vã cứ kéo dài không ngớt, bạn cần phải bình tĩnh hơn trong xử lý tình huống, tránh nóng nảy mà mọi chuyện tan vỡ. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, một ngày nhiều khó khăn và vất vả. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đảm nhận khối lượng công việc quá lớn. Tử vi tuổi Mậu Tý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 lời nói trong lúc nóng giận có thể trở thành tâm điểm bàn tán, hơn nữa nếu đến tai lãnh đạo thì sự tình càng đi xa hơn nữa. Bù lại, ngày hỏa sinh thổ, dành cho bạn những cảm xúc ngọt ngào từ tình yêu mà mình đang có. Cả bạn và người ấy đều dành cho đối phương tình cảm chân thành, làm hết sức để bảo vệ hạnh phúc này. Mối quan hệ nhờ vậy cũng vô cùng bền chắc. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim, gặp nhiều trở ngại do thiếu sự chủ động trong công việc.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 người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình, cơ hội sẽ đến với những người chủ động theo đuổi, hãy cứ mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp. Trong khi đó, người đang yêu có thể thăng cấp mối quan hệ hiện tại khi hai trái tim luôn hướng về nhau. Công việc được thiên ấn nâng đỡ nên vô cùng suôn sẻ. Bạn giải quyết đáng được kể những công việc còn tồn động từ trước đó, còn đưa ra nhiều giải pháp độc đáo để cải thiện tình hình. May mắn là bạn có được những người đồng nghiệp tri kỷ, luôn hết lòng giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, được đào hoa chiếu mệnh, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, tình duyên rực rỡ, mối quan hệ được cải thiện. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc, đôi lứa có thể thăng cấp mối quan hệ hiện tại. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, công việc suôn sẻ, được đồng nghiệp giúp đỡ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 Nguyên nhân chủ yếu có thể đến từ việc mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác của con giáp này chưa được xử lý ổn thỏa nên dẫn đến mâu thuẫn, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc. Bạn gặp khó khăn trong việc hòa hợp, tạo ra kết nối trong quá trình làm việc nhóm, nên dù thường ngày phát huy rất tốt khi làm việc độc lập, song khi làm chung với người khác, những bất cập bắt đầu lộ rõ. Chất lượng công việc đi xuống khiến con giáp này tốn nhiều thời gian để khắc phục. Mộc sinh xuất cho hỏa, còn khiến cho chuyện tình cảm đôi bên trở nên lạnh nhạt, xa cách đừng để những chuyện vụn vặt ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên còn tình yêu dành cho nhau thì chớ nên nói những lời làm tổn thương đối phương chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình câu quyết cho các tuổi mão tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có điểm báo gặp nhiều trục trặc trong công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp và đối tác tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ gặp khó khăn khi hòa nhập với mọi người làm việc nhóm tử vi tuổi tân mão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 Hôm nay được coi là một ngày nhiều lộc lá với người tuổi thìn, nhờ có thực thần độ mệnh. Ngày này các kế hoạch làm ăn, đầu tư kinh doanh của bản mệnh đều có lợi nhuận báo về. Thậm chí ngay cả những dự án bạn không đạt nhiều kỳ vọng cũng suôn sẻ bất ngờ. Nhân cơ hội này, bạn có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, tranh thủ lúc thần tài đang đứng về phía mình để tận dụng lợi thế sẵn có. Con giáp này càng sởi lời thì trời càng cho, tiền bạc dư giả hết lại có. Nhờ vậy bạn có thể sống phóng khoáng, không mấy khi phải đắn đo về chuyện tiền bạc. Hỏa sinh thổ, đào hoa của người tuổi thìn nở rộ, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đặc biệt có lợi cho người độc thân. Bản mệnh nhận được sự yêu mến của người khác giới và có cơ hội tìm được ý chung nhân cho mình. Nhân duyên đến rất bất ngờ nên hãy mở lòng đón nhận. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, kế hoạch làm ăn, đầu tư kinh doanh đều có lợi nhuận. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ,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 mới biết rõ mình cần gì, mình có ưu thế ở đâu nên công việc không cần phải băn khoăn trước sau mà đã có định hướng sẵn cho bản thân. Hãy dùng sự quyết đoán để quyết định tương lai của mình. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hỏa khí vượng nên bạn dễ hành xử nóng nảy với nửa kia khi cả hai xảy ra bất đồng quan điểm. Mâu thuẫn bị đầy lên đến đỉnh điểm do nhiều điều dồn nén, tích tụ từ trước đó. Điều này khiến bạn dối như tơ vò và cảm thấy hết sức mệt mỏi. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi ất tỵ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 Do đó hãy cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối cho bản thân. Ngày này, nếu có nhận được những lời mời hợp tác đầu tư, hãy nhớ kiểm tra thông tin cẩn thận. Bản mệnh cũng cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác, đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay lại tan thành mây khói. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển như bạn mong đợi. Một số cặp đôi vốn trong tình trạng chiến tranh lạnh cũng chưa tìm ra cách giải quyết, Thực tế là cả hai bạn đều khá hời hợt trong việc chủ động làm lành với nhau nên mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, có thể gặp họa phá tài do quyết định vội vàng. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, hành động bốc đồng có thể gây tổn thất tài chính. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nên cân nhắc thật cẩn thận để không tự gây rắc rối. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ,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 ngày mới được lục hợp quý nhân che chở, mang đến tin tốt lành cho tuổi mùi, vận trình có nhiều khởi sắc đáng mừng. Nhờ vậy mà công việc trở nên thuận lợi hơn, làm đâu xong đó. Nhân cơ hội này, bản mệnh hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để tranh thủ giành lợi thế về mình. Cát tinh còn giúp các mối quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp để ký kết hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi. Bạn không phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được thành tích tốt, tăng tiến tài lộc, quan trọng là phải mạnh dạn tiến lên, đừng quá do dự kẻo tuột mất cơ may. Ngũ hành tương sinh giúp chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển rất tốt đẹp, vì thế đây là lúc thích hợp để bạn và người ấy cùng nhau lên những kế hoạch dài hạn hơn cho tương lai. Niềm tin mà cả hai dành cho nhau sẽ là nền tảng vững chắc để mối quan hệ kéo dài và bền vững. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, đón nhiều tin tốt lành, vận trình khởi sắc. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, công việc trở nên thuận lợi hơn,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 đường sự nghiệp của người làm công việc cố định cũng có nhiều may mắn hơn người. Bản mệnh có năng lực nhưng trước giờ chưa có cơ hội thể hiện, hôm nay đã hoàn toàn phát huy sức mình, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngạc nhiên và công nhận về những gì bạn làm được. Song ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm vẫn là vấn đề khiến con giáp này phiền lòng. Người độc thân chưa tìm được đối tượng ưng ý, duyên đến rồi đi nhanh chóng khiến bạn vẫn lẻ bóng. Đã là duyên số là không thể vội vàng được, đừng ép buộc bản thân khi cảm xúc chưa tới câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, việc làm ăn kinh doanh phát đạt, thu được nhiều tài lộc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, làm việc vất vả nhưng thu nhập xứng đáng. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, có cơ hội phát huy trọn vẹn năng lực của mình. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, được mọi người công nhận những gì làm được. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, phiền lòng vì tình cảm chưa đâu vào đâu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 đến khi mắc phải sai sót mới hối hận vì sự chủ quan của bản thân thì đã muộn. Ngày này, dù có tài tinh chính tài chiếu mệnh, nhưng may mắn chỉ tới với người sông sáo và chăm chỉ, còn nếu chỉ ôm tư tưởng lười biếng và ăn sẵn, sẽ chẳng có thay đổi nào xảy ra với bạn. Nỗ lực cải thiện thu nhập chỉ có thể thành công khi bạn tự mình giành lấy cơ hội. Hỏa kim xung khắc khiến đường tình duyên có phần ảm đạm. Người độc thân có phần tập trung vào công việc nhiều hơn nên vẫn muốn tiếp tục cuộc sống một mình, song nhiều lúc không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Các cặp đôi dễ có sứt mẻ vì những bất đồng, tranh cãi. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, hành động có phần cảm tính hơn thường ngày. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, chớ nên hành động vội vàng kẻo hối không kịp. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, càng sông sáo và chăm chỉ sẽ càng gặp may mắn. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc, tự giành lấy cơ hội mới mong cải thiện thu nhập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 giúp các kế hoạch trong ngày này của người tuổi tuất diễn ra êm ả như cách bạn mong đợi. Công việc tiến triển ổn định, năng lực của bạn cũng ngày càng được chứng tỏ rõ ràng. Bạn cứ làm theo đúng kế hoạch có sẵn là mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Hôm nay cũng sẽ là một ngày may mắn về đường tài lộc cho người tuổi tuất nhờ thực thần che chở. Các nguồn thu phụ gia tăng, nghề tay trái mang lại nhiều tiền bạc cho bản mệnh, giúp cuộc sống của con giáp này dễ thở hơn khi không bị bó buộc vào nguồn thu chính. Ngày này, đối với những người làm nghề kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do, nếu biết tận dụng thời cơ thì bạn sẽ có cơ may phát tài khá lớn. Nếu có nguồn vốn dư thừa, bản mệnh có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đầu tư vào một lĩnh vực mới để tăng thêm vận may tài lộc cho mình. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, các kế hoạch diễn ra êm ả như mong đợi. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, công việc tiến triển ổn định, năng lực được khẳng định. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc,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 chuyện này cũng ảnh hưởng phần nào đến việc làm ăn, kinh doanh của bạn, nguồn khách hàng bị thất thoát, tài lộc tiêu tan. Hãy thật thận trọng trong mọi giao dịch tài chính. Ngũ hành xung khắc, người tuổi này cảm thấy bất an với mối quan hệ tình cảm hiện tại. Những biểu hiện khác lạ của đối phương khiến bạn không thể ngừng suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Đôi khi chỉ là những suy nghĩ chủ quan từ bạn, vậy nên đừng vội đưa ra bất cứ kết luận nào khi chưa kiểm chứng nhé. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa,